chào mừng cả nhà quay lại với kênh toàn thành phát của mình ngày hôm nay thì à, bây giờ mình tiếp tục review tiếp một lô đất à, lô này là lô gốc trong à, khu à, đô thị The One City luôn nha cả nhà à, có địa chỉ tại là phường Tiến Thành thành phố Đồng Xoài à, tỉnh Bình Phước và đây đây là lô gốc của mình ạ à. như cả nhà thấy ạ à. và à, lô gốc này thì nó liền kề với trường mầm non Thiên Thần à, Thăng Đồng nha cả nhà ở trường mầm non Thăng Đồng à, đây cái nhà thấy ạ trường mầm non phía trước đây của chúng ta là Thăng Đồng à, điều đặc biệt nữa là lô góc này đối diện với công viên công viên Dừa Con City nha công viên này ạ đây là công viên Dừa Con City và sát bên một căn nhà à, sát bên căn nhà này cũng đã được xây dựng cái nhà này thì à, như mình thấy thì ở đây là một trệt à, một lầu nhưng mà thiết kế cũng khá là rộng cũng khá là cao và đây đây là công viên của mình ạ đường của chúng ta đây cũng là đường B 8 nha ở đây thì mình theo mình thấy thì đường, đường ở đây là đường 13m ở đây vỉa hè ở bên 3m này cả nhà và điều đặc biệt thì ở đây là cây xanh cái ờ, dự án ờ, dự án city này là điện âm à, nước máy và cây xanh cũng đã được trồng và cây xanh cây xanh ở đây cũng mình thấy cũng khá là là là, là lớn rồi tức là cũng đã được trồng lâu rồi đây cả nhà thấy ạ à. à, điều đặc biệt nữa là mình thấy ờ, hiện tại thành phố Đồng Xoài à, nói riêng cũng như là tỉnh Bình Phước nói chung thì à, tốc độ phát triển cũng như là tốc độ về à, bất động sản cũng khá là hấp dẫn à, cho tất cả những cái nhà đầu tư và cũng là một nơi mà đáng để mà những người dân à, muốn vào đây sinh sống. À, mình thông tin thêm này lô đất từ vị trí lô đất này chúng ta đi à, tới cái à, siêu thị Dừa City á chúng ta đi tới siêu thị Dừa City ở phía trước là chúng ta thấy đây thì à, từ đây đi à, tới cái siêu thị Dầu Gòn thì chỉ tầm khoảng là 70 mét thôi nha cả nhà tầm khoảng 70 mét thì chúng ta đã tới siêu thị Dầu Gòn City và chỉ cứ tầm vài bước chân thôi thì chúng ta tới trường mầm non Thần Đồng và ở đây à, đây tại vì nó là lưu góc cho nên tại vị trí này chúng ta cũng thấy khá là đẹp và phía bên trái tức là đối diện của lô lô lô, lô đất này thì có căn nhà xây cũng khá là đẹp và từ vị trí lô đất chúng ta có thể di chuyển ra thành phố Đồng Xoài và tất các tiện ích ví dụ như là ngân hàng hay là cửa hàng ăn uống hay là siêu thị hoặc là một số tiện ích khác cũng chỉ trong vòng bán kính thôi bán kính chỉ tầm 2 km thôi nha cả nhà và đặc biệt là tại dự con City này ra bệnh viện tỉnh của thành phố Đồng Xoài à, chỉ mất tầm khoảng là một phút rất là gần với bệnh viện tỉnh và ở vị trí này hiện tại đang rất là đất địa và rất được rất nhà đầu tư tìm tìm đến. Lý do rất là gần với các tiện ích, đặc biệt là gần với các ờ, khu công nghiệp Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2 và Đồng Xoài 3. Cho nên đó là ờ, đầu tư cũng khá là hấp dẫn nha. Giá lô đất này là 1 tỷ 7. Chúng ta mua là công chứng ngay nha. Thổ cư là 100%. Có bờ ngang là 6 m và bờ sâu là 20 mét. Rồi, mọi thông tin chi tiết thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 để mà mình à, tư vấn thêm cũng như là được biết thêm chi tiết về lô đất này và những lô đất tại à, dự án cũng như là khu đô thị The Gold City tọa lạc tại phường Tiến Thành thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước rồi xin chào và hẹn gặp lại các nhà vào những video sau ạ à.